Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Những ngày gần đây, khi truyền thông trong nước rầm rộ thông tin về tuyến đường sắt cao tốc của Lào, dài 420 km sẽ đi vào vận hành từ tháng 12 năm 2021, đúng dịp Quốc khánh Lào, thì ngày 19 tháng 10 năm 2021 vừa qua, chính phủ cũng đã phê duyệt chủ trương quy hoạch thêm 9 tuyến đường sắt mới của Việt Nam đến năm 2030, trong đó có tuyến tốc độ cao Bắc Nam. Vậy cụ thể phê duyệt này ra sao?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 theo quyết định quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngành đường sắt sẽ cải tạo nâng cấp các tuyến hiện có, nối thông tuyến liên vận quốc tế, chuẩn bị đầu tư và thu xếp nguồn lực để khởi công một số tuyến mới, trong đó ưu tiên đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Cụ thể, bên cạnh 7 tuyến hiện có dài khoảng 2.440 km, thì mạng lưới đường sắt quốc gia đến năm 2030 có thêm 9 tuyến mới. Tổng chiều dài của 9 tuyến này là 2.362 km. Theo quyết định này, quan điểm của chính phủ coi đường sắt là chuyên ngành đặc thù đóng vai trò quan trọng trong hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, được xác định là một trong ba đột phá chiến lược cần ưu tiên đầu tư để phát triển kinh tế xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. mục tiêu trong giai đoạn đến năm 2030, chính phủ sẽ cải tạo, nâng cấp để khai thác có hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có, kết nối thông suốt tuyến đường sắt liên vận quốc tế. Trong thời gian này, ngành đường sắt cần hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, thu xếp nguồn lực để khởi công một số tuyến đường sắt mới, trong đó ưu tiên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, các tuyến kết nối cảng biển cửa ngõ quốc tế, sân bay quốc tế, đường sắt đầu mối tại thành phố lớn, nghiên cứu để phát triển tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Tầm nhìn đến năm 2050, chính phủ sẽ hoàn thành tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, tiếp tục đầu tư hoàn thành các tuyến đường sắt mới tại khu vực đầu mối Hà Nội, khu đầu mối thành phố Hồ Chí Minh. Đường sắt kết nối các cảng biển, khu công nghiệp, khu kinh tế, kết nối các tỉnh Tây Nguyên, đường sắt ven biển, đường sắt kết nối quốc tế, duy trì, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa. Cũng theo quyết định của chính phủ ban hành, ngoài 7 tuyến đường sắt hiện hữu với tổng chiều dài 2.440 km, thì mạng lưới đường sắt quốc gia đến năm 2030 sẽ quy hoạch 9 tuyến đường sắt mới, tổng chiều dài là 2.362 km. Cụ thể, lớn nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam từ ga Ngọc Hồi, Hà Nội đến ga Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh, dài 1.545 km. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất đầu tư hai đoạn Hà Nội, Vinh và Hồ Chí Minh, Nha Trang trước năm 2030. Phía Bắc có 3 tuyến, tuyến Yên Viên, Phả Lại, Hạ Long, Cái Lân, từ ga Yên Viên Bắc đến ga Cái Lân, đường đơn, khổ lồng 1.000mm và 1.435mm, chiều dài 129 km. Tuyến thứ hai là tuyến vành đai phía đông thành phố Hà Nội, từ Ngọc Hồi, Lạc Đạo, Bắc Hồng, đường đôi khổ lồng 1.000mm và 1.435mm, chiều dài khoảng 59 km. Chuyển đoạn Ngọc Hồi, Yên Viên, Gia Lâm, Lạc Đạo thành đường sắt đô thị phù hợp với lộ trình xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Hà Nội và đường sắt vành đai phía đông. Tuyến thứ ba là tuyến Hà Nội Hải Phòng, thuộc tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, song song với tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, đến ga Nam Hải Phòng, kết nối cảng biển cửa ngõ quốc tế Hải Phòng với các khu bến cảng Đình Vũ, Nam Đồ Sơn và Lạch Huyện. Đường đôi khổ 1.435mm, chiều dài khoảng 102 km. Miền Trung có các tuyến Vũng Áng, Tân Ấp, Mụ Dạ, từ cảng Vũng Áng đến biên giới Việt Nam, Lào, đèo Mụ Dạ, đường đơn, khổ 1.435mm, chiều dài khoảng 103 km. Phía Nam có 4 tuyến. Đầu tiên là tuyến Biên Hòa Vũng Tàu, từ ga Trảng Bom đến ga Vũng Tàu, chiều dài khoảng 84 km, khổ 1.435mm. Trong đó, đoạn Biên Hòa Thị Vải, đường đôi, đoạn Thị Vải Vũng Tàu đường đơn. Tuyến thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, từ ga An Bình đến ga Cái Răng, đường đôi khổ 1.435mm, chiều dài khoảng 174 km. Tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Lộc Ninh, từ ga Dị An đến điểm nối dây biên giới Việt Nam Campuchia, cửa khẩu Hoa Lư, khổ 1.435mm, chiều dài khoảng 128 km. Trong đó, đoạn Dị An Trơn Thành đường đôi, đoạn Trơn Thành Lộc Ninh đường đơn tuyến Thủ Thiêm Long Thành, từ ga Thủ Thiêm đến ga cảng hàng không quốc tế Long Thành, chỉ phục vụ hành khách. Đường đồi khổ 1.435 mm, chiều dài khoảng 38 km. Đến năm 2030, ngành đường sắt đặt mục tiêu vận chuyển hàng hóa đạt 11,8 triệu tấn, chiếm thị phần khoảng 0,27%. Khối lượng vận tải hành khách đạt 460 triệu khách, chiếm thị phần 4,4%. Dự kiến, tổng nhu cầu vốn cho các dự án đường sắt đến năm 2030 là khoảng 240.000 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước, ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đến năm 2050, quy hoạch xác định tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ hoàn thành cùng với các tuyến đường sắt mới tại khu đầu mối Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, đường sắt kết nối các cảng biển, khu công nghiệp, Tây Nguyên, đường sắt ven biển, kết nối quốc tế, mạng lưới đường sắt quốc gia đến năm 2050, gồm 25 tuyến với chiều dài 6.354 km. Để thực hiện nhiệm vụ trên, chính phủ sẽ ban hành cơ chế khuyến khích tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, có cơ chế khai thác quỹ đất, nhất là tại các nhà ga đường sắt, để huy động nguồn vốn, phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Về nguồn lực đầu tư, chính phủ tiếp tục sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ quốc tế, sử dụng vốn đầu tư có trọng tâm vào các công trình đường sắt có tính lan tỏa. Đồng thời, chính phủ cũng sẽ đẩy mạnh xã hội hóa trong kinh doanh đường sắt, dịch vụ hỗ trợ vận tải, thu hút các thành phần kinh tế, kể cả nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phương tiện vận tải, công trình hỗ trợ như kè gà, kho, bãi hàng, phương tiện xếp dỡ, Mức đầu tư cho đường sắt này đạt 3,5 đến 4,5% GDP, đảm bảo tỷ lệ cơ cấu nguồn vốn nhà nước hợp lý cho đầu tư phát triển cơ cấu hạ tầng đường sắt trong cơ cấu tổng nguồn vốn của ngành giao thông vận tải để thực hiện mục tiêu quy hoạch đến năm 2030, nhất là mục tiêu triển khai đầu tư hai đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Trên đây, chúng ta vừa đến với quy hoạch 9 tuyến đường sắt mới đến năm 2030 đã được chính phủ phê duyệt. Trong đó,